và công ty Factor hiện đang có cho mình hai dòng hàng chính đó là dòng hàng ờ, mang thương hiệu Factor và dòng hàng mang thương hiệu Megatech với ờ, mức giá thành là đầu tư phù hợp cho từng phân khúc khách hàng trên thị trường hiện tại và chúng ta sẽ xem ờ, tổng quan kho một vòng và đây là hiện tại là kho có diện tích đó là rộng nhất khu vực Hà Nội cũng như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh Và công ty Factor Việt Nam hiện tại đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi dành cho với anh em khách hàng và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các chương trình khuyến mãi này ở ờ, trên từng sản phẩm anh em nha. À, và anh em đang được quan sát đây là dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 06S à, hay còn gọi là phát dòng 08S mini của công ty Factor Việt Nam à, và dòng sản phẩm này hiện tại đang được áp dụng chương trình giảm giá đó là giảm từ 3 đến 5% à, trên một à, sản phẩm à, và kèm theo đó là tặng cho anh em những cái phụ kiện đi kèm để chúng ta sử dụng máy và sản phẩm à, tại công ty Factor là sản phẩm mới hoàn toàn à, không phải là sản phẩm à, đã qua sử dụng nên là công ty Factor Việt Nam sẽ để lại cho quý anh em à, với giá hữu nghị để giúp anh em có thể là dễ dàng đầu tư à, trong những cái mùa dịch khó khăn này và nếu như anh em nào muốn biết chính xác về giá của những dòng sản phẩm này thì hãy xem hết video cũng như là ấn đăng ký kênh và để lại bình luận phía dưới video để được hỗ trợ và thông tin thêm về giá của sản phẩm À, tương tự như những dòng sản phẩm 06S thì dòng sản phẩm mà 05S cũng đang được áp dụng những cái chương trình giảm giá à, và đặc biệt hơn là khi anh em mà mua những cái dòng sản phẩm mà cao cấp hơn như là những dòng sản phẩm mà 08S, Factor 88, 09S, Factor 99 hoặc Factor 450, Factor 500 thì sẽ được à, công ty Factor Việt Nam hỗ trợ đó là khuyến mãi tặng thêm cho mình những cái à, à, lưỡi cắt à, nhôm đi heo máy tặng uh, sơ cua cho anh em sử dụng về lâu về dài à, và và hiện tại thì ờ, máy vừa về đến ờ, tổng kho của công ty Factor Việt Nam ờ, với số lượng hàng hóa rất là nhiều và đây là máy hoàn toàn là ở bên nhà máy Trung Quốc vừa về và công ty chúng tôi vừa mới hạ hàng chưa kịp đó là tháo những cái bọc ra và máy thì sẽ là máy mới hết cho anh em và chương trình ưu đãi và khuyến mãi trong dịp này cũng rất là nhiều anh em nào đang ở gần ở khu vực Hà Nội thì ghé qua bến xe Nghĩa quận Hà Đông để có thể là xem máy trực tiếp và anh em nào đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ghé qua đối diện cổng chính khu công nghệ cao quận 9 để có thể được ờ, tham quan tổng kho ờ, lớn nhất miền Nam của công ty Factor Việt Nam và anh em thấy đây công ty bên em cung cấp đầy đủ các loại máy như là máy dập khóa máy pha đố máy ép gốc À, và tất cả các à, phụ kiện đi kèm theo máy à, và anh em nào muốn biết những thông tin chi tiết hoặc là giá chi tiết thì liên lạc cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 và tổng kho của công ty Factor thì Duyên đã chia sẻ anh em đến là alo cho em để em hỗ trợ và chỉ đường cho anh em vào kho một cách chính xác hơn anh em nha đây à, bên em là cung cấp đầy đủ các mặt hàng giá rẻ và các mặt hàng tầm trung và cao cấp đều có đầy đủ hết cho anh em sử dụng và anh em có nhu cầu thì liên lạc cho em anh em nhé và anh em xem video thì hãy ờ, ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ em vâng xin kính chào và hẹn gặp lại ạ